người con cổ ngõ rồi luôn những cái bộ bắt hay là những cái bộ vị không tuần vào rất nguy hiểm anh em nhá những cái ưu điểm và nhược điểm nhà mình đã không ngừng cải tiến ra nhà mình đã cho ra cái máy nhận diện V66 này với cái máy nhận diện V66 này anh em đi chơi không cần mang bát đĩa quân vị anh có thể bình ta anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi cái máy này thôi anh em đi nhá anh em chỉ cần biết địa phương anh em chơi con gì sòng sới là chơi con gì ví dụ thăng long hay villa quân bài quân tú đều hết quân nào hoàn toàn là xe chín anh em nhá anh em đi về ví dụ địa phương tôi là chơi con tú đi thì tôi biết là sới nó chơi con tú rồi tôi sẽ mua một bộ tú ở nhà để tôi nhận diện anh em đi nhá quân là hoàn toàn xanh chín rồi nó sẽ ghi nhớ vào quân cái nguyên lý hoạt động nó cực kỳ đơn giản nẻ dùng một cái sấp hai dùng hai cái và tứ tưởng dung tại sao dung nhìn nhà như thế tí nữa tôi sẽ vào tôi thực tế luôn và tôi hướng dẫn luôn cho anh em tại sao là dung nhịp nhà như thế anh em đi nhá dùng là dùng trực tiếp bên máy không phải qua bất cứ bộ phận nào nữa cứ 3 mét hết về dùng là dùng trực tiếp bên nó anh em nhá bây giờ tôi sẽ test thử luôn cho anh em bát đĩa quân vị hoàn toàn là xanh chín anh em nhá cuối cái video này tôi sẽ đập bát và đập đĩa và xé quân cho anh em nhà mình ạ thì có ba cơ sở một là ở hà nội bến xe mỹ đình hai là bến xe đà nẵng ba là bến xe miền đông anh em nhá bây giờ đi chơi anh em chỉ cần khởi động nguồn lên nó sẽ lên đèn tôi biết là địa phương tôi trông tú tôi sẽ lấy một lá bài bất kỳ đây là lá bài của sới bây giờ tôi sẽ lấy một lá bài ở ngoài chợ đi anh em nhá anh em nhìn nhá nhận diện phải nhận diện tất cả sóng lưng anh em nhá không được nhận diện một còn anh em nhá anh em đặt lên khoảng 5 đến 10 giây nó sẽ rung lên cái nó đang ghi nhớ cái màu xanh 2k này coi như là không tác dụng nữa anh em nhá bây giờ tôi sẽ để ra cái bát này để cho anh em nghe cái rung của nó và cái đèn của nó ra sao anh em nhá bởi tôi cắt thử luôn lá bài một số tôi test thử cho anh em nhà mình ạ có hai cơ sở ba cơ sở bến xe mỹ đình hoặc là bến xe đà nẵng hoặc là bến xe miền đông anh em cầm bát đĩa quân vị của anh em đến thử hàng trực tiếp anh em nhá tôi để ra cái bát này dùng để cho anh em nghe và cảm nhận anh em tứ tử nó không thu được màu nào tất nhiên nó không dùng đấy ba đen ba trắng nó thu thiếu một màu nó sẽ dùng một cái Sơ mai nó thu thiếu hai màu dùng hai cái và vâng, nhé hai cái đèn ba đen hay ba trắng nó rung một cái tứ tử không bao rung rồi bây tôi vào thực tế luôn tôi test thử cho anh em vài ba thứ bảy anh em đã anh em nào có nhu cầu alo trực tiếp mình số thoại trên màn hình nhà mình chỉ có một số thoại duy nhất trên màn hình anh em nhé máy báo rung hai cái rồi cứ để 5 đến 10 giây nó sẽ thu được màu quần anh em nhá tất nhiên sắp hai rồi mở này không bàn ở chuyện xài anh em nhá tiếp này máy báo dung một cái rồi trong bát trong đĩa tất nhiên lẻ rồi mở này không bạ sai ba đen này chồng quân chồng vị máy đều ra quả người có thể sai nhưng máy móc không bao sai bởi tôi đúc luôn vào người dung chỉ mình biết là người cạnh không thể biết được anh em nhá anh em như này anh em cầm bát đĩa quân vị của anh em đến thử hàng trực tiếp anh em nhá máy báo dung hai rồi trong bát trong đĩa tất nhiên sắp hai rồi mở này không mạ sai chồng quân chồng vị máy đều được ra kết quả anh em nhá tiếp này ba cầu rồi máy vẫn báo dung hai tất nhiên sắp hai rồi mở này không bàn sai kỷ niệm cho anh em một hai tiếng bạc nữa anh em nhá anh em là có nhu cầu alo trực tiếp mình xuống lại trên màn hình để mình tư vấn thẻ hơn anh em nhá ba cầu rồi máy vẫn báo dung hai đánh 200 triệu vào sấp hai mở này không mở có chuyện xài anh em nhá bây giờ tôi sẽ để ra cái bát tôi kỷ niệm cho anh em một cái bạc nữa để cho anh em nghe và cảm nhận anh em nhá còn cuối video này tôi sẽ đập bát và đập điệu xé quần cho anh em anh em nhá máy báo không dung rồi trong bát trong đĩa tất nhiên là tứ tử rồi tôi đánh 200 triệu ở senko mở này tứ trắng này anh em này qua vài tiếng bạc anh em biết độ chuẩn xác của máy nhận diện v66 này. bây giờ tôi để lẻ xem một dung nhá anh em nhá lẻ tất nhiên là dùng một cái rồi anh em nhá qua vài tiếng bạc anh em biết độ chuẩn xác của cái máy nhận diện V66 này như nào rồi anh em nào có nhu cầu alo trực tiếp mình xuống dặn trên màn hình bây giờ tôi sẽ kiểm chứng luôn cho anh em quân và bát đĩa hoàn toàn là xanh chín anh em nhá bây giờ tôi sẽ đập phát và đập đĩa cho anh em anh em nhìn này một trăm trăm là xanh chín anh em nhá anh em này cả ơn xem clip Chào anh em, tại sao anh em đi chơi cờ bạc hay thua ta cắm nhà cắm cửa đi bụi như thế? Bởi vì uh, trên thị trường có rất nhiều cái đồ bịt bịt mình mà mình không thể phát hiện ra. Hôm nay nhà mình giới thiệu cho anh bộ sản phẩm đồ bịt mới nhất hiện nay dành cho môn đánh sóc đê bịt anh em nhá. Hôm nay giới thiệu cho anh một sản phẩm đó là cái máy thu âm quân vị. Với cái máy thu âm quân vị này, anh em đi chơi muốn bịp người ta không cần mang bát đĩa quân vị nha anh em nha. Với cái máy thu âm quân vị này nó rất nhỏ gọn ai làm cái ai sắp cái đều được hết anh em nhá cái nguyên lý hoạt động của nó và độ an toàn của nó là tuyệt đối anh em nhá với cái máy thu âm quân vị này nó thu âm được tất cả loại quân thăng long villa quân bài quân tú quân đóm đều được hết anh em nhá anh em đi đây nhà mình đã lập trình được tất cả những tướng quân nhà mình đã lọc ra một triệu tiếng quân nhảy các loại quân anh em đang thăng long villa quân ngựa đều hết nhà mình đã thu âm vào đây để nó phát ra tiếng rung nó như thế nào để báo cho anh em độ chuẩn xác anh em nhìn nha trên sòng sới anh em có rất nhiều tiếng động người nói hay tiếng chân tiếng bước tiếng bắt đũa kêu nhưng nó không bao giờ thu âm được bởi vì anh lập trình nó chỉ thu âm được những tiếng bộ quần được anh em nha nguyên lý hoạt động nó cực kỳ đơn giản lẻ nó sẽ rung một cái và chẵn nó rung hai cái nguyên lý hoạt động nó cực kỳ đơn giản như thế khoảng cách ngồi 3 mét rung là dùng trực tiếp với nó không phải qua bất cứ bộ phận nào cả anh em nhá bây giờ tôi không nói nhiều nữa tôi vào thực tế luôn bát đĩa quân vị hoàn toàn là chín tôi kiểm chứng luôn cho anh em anh em nhá anh em lưu ý nhá cuối cái video này tôi vẫn đập mát và đập đĩa và xé quân cho anh em kiểm chứng luôn cho anh em 100% là xanh chín anh em nhá bây giờ tôi không phải là nói nhiều nữa tôi vào thực tế luôn tôi test thử luôn cho anh em anh em lưu ý nhá cái máy thua quân vị này ạ dùng hoàn toàn bằng sạc điện anh em biết sạc điện rồi chơi ít nhớ năm nữa nửa tháng hết pin anh em đã bởi tôi cắt thử luôn bài anh em lưu nhá nó thua được tất cả các quân thăng long villa quân bài quân tú quân đón đều kết anh em cầm bát đĩa quân vị của anh em đến thử hàng trực tiếp anh em nhá nhà mình có ba cơ sở một là hà nội hai là bến xe đà nẵng ba là bến xe miền đông anh em nhá đi chơi anh em chỉ cần bật cái công tắc lên là ok anh em nhá tôi quay clip ạ tôi sẽ để ra cái bát này để cho anh em nghe và cảm nhận anh em nhá bây giờ tôi vào thực tế luôn tôi sắp thử cho anh em vài bàn đánh bạc cần sóc lên nó sẽ thu âm được khoảng gần hai ba giây nó tự, tự thuần nó tự dùng anh em nhá dùng là dùng trực tiếp cái máy này máy báo thu âm nó thu được hai tiếng dùng tất nhiên trong ba trọng đĩa tất nhiên chẵn rồi đánh 200 triệu chẵn mở này không mở xài sấp đôi này anh em nhìn này ngày xưa người ta nghe chỉ được 5 60 phần trăm nhưng nhà mình đã không ngừng cải tiến đó là máy nghe thì ít nhất nó phải được 95 đến 98 phần trăm anh em nhá bạc cầu rồi trong ba trọng đĩa vẫn là chẵn tôi không biết sấp hai này tôi tưởng tôi đánh tất cả chẵn này mở này không bao giờ chuyện sai anh em nhá người có thể sai nhưng máy móc không bao giờ thể sai được cứ khoảng cách từ ba mét hết về máy nó sẽ thu được tất cả các quần anh em nhá máy báo dung một rồi trong bát trong biết tất nhiên lẻ rồi mở đây không bạ sai ba trắng này qua vài tiếng bạc tôi đúc vào ngực tôi để ra mắt để cho anh nghe cảm nhận bên tôi đúc vào người xung chỉ mình biết thôi nó rất nhỏ gọn anh em nhá anh em có cài cặp quần ấy tùy anh em đấy là do anh em anh em nhá máy báo vuông âm dùng một rồi trong ba trong nhất tất nhiên lẻ rồi mở này không mở xài ba trắng thành ba đen anh em này tiếp này kỷ niệm cho anh em hai ba tiếng bạc nữa nhá anh em nào có nhu cầu alo trực tiếp mình số điện thoại trên màn hình nhà mình ạ chỉ có đúng số điện thoại trên màn hình thôi anh em nhá dùng hai rồi trong 300 trăm tất nhiên là chắc rồi mở này không bạ xài tứ tử này anh em này hai ba tiếng bạc tôi để ra người tôi đúc vào người dùng chỉ mình biết thôi bây tôi sẽ để ra bác tôi kỷ niệm cho anh một tiếng bạc nữa nhá anh em nhá anh em nào có nhu cầu alo trực tiếp tôi khẳng định luôn cái máy cua quân vị này đẳng cấp nhất hiện nay rồi anh em nhá máy báo dung một rồi trong bát trong biết tất nhiên lẻ rồi mở này ba đen này anh em này qua vài tính bảng anh em biết cái độ sát của cái máy thu âm quân vị này như nào rồi với cái máy thu âm quân vị này tôi khẳng định luôn hàng là hàng độc quyền chỉ nhà mình có anh em nhá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 hôm nay giới thiệu cho em một sản phẩm đó là cái máy nhận diện T100 này với cái máy nhận diện T100 này anh em lưu ý nhá ngày xưa muốn bịp người ta bắt buộc anh em phải luồn bát hoặc luồn đĩa hoặc luồn quân nhưng bây giờ công nghệ 4.0 rồi nhà tôi đã không ngừng cải tiến ra cái máy nhận diện T100 này tại sao tôi gọi là máy nhận diện T100 này bây giờ tôi sẽ vào thực tế và hướng dẫn cách sử dụng nó ra sao với cái máy này anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi cái máy này duy nhất thôi quân vị bát đĩa hoàn toàn là xanh chín anh em cũng có thể bịp người ta anh em nhá với cái máy nhận diện này anh em nhìn nhá anh em phải biết địa phương anh em chơi con gì ví dụ địa phương tôi chơi con tú tôi tí nữa tôi sẽ nhận diện quân tú đi hoặc là quân villa quân thăng long hay quân bài quân tú quân đóm đều được hết anh em nhá anh em nhìn này quân và bát đĩa hoàn toàn là xanh chín bây giờ tôi sẽ test thử cho anh em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 hai ba ngày hết được pin anh em nhá bây giờ tôi sẽ vào thực tế và tôi test thử cho anh em địa phương tôi cho con tú tôi sẽ nhận diện con tú đi tôi sẽ lấy một cỡ bài bất kỳ đi anh em nhá ví dụ đây là con tú của sới tí nữa tôi sẽ cắt thử nó cho anh em anh em nhá và tôi biết là con tú là chỗ mình chơi nó có chơi con tú rồi mình sẽ nhận diện trước ở nhà cái màu con tú giống hệt cái màu sới đi ví dụ thăng long hay villa anh em sẽ nhận diện trước ở nhà đi anh em đi nhá nhận diện là phải nhận diện cái màu lưng của nó thì nó mới ghi nhớ cái màu của nó anh em nhá ví dụ thăng long villa anh em phải nhận diện màu lưng hay con tú phải như thế anh em nhá đầu tiên là anh em sẽ khởi động máy lên anh em nhá khởi động máy lên để những cái tia cực tím của máy nó phát ra anh em nhá nó sẽ nhận diện bây giờ tôi sẽ đặt lên nó khoảng tầm 5 7 giây nó sẽ rung lên là sẽ ghi nhớ cái màu quân của tú rồi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 tôi quay video tôi sẽ để ra cái bát này để cho anh em nghe và cảm nhận còn nó tí nữa tôi đúc vào người chỉ mình tôi biết thôi anh em nhá tứ tử không màu nào nó sẽ không thu được nó sẽ không rung lên ba đen hay ba trắng nó thu thiếu một màu nó sẽ rung một cái sấp hai thu thiếu hai màu nó sẽ rung hai cái ba đen hay ba trắng đều rung một cái tứ tử thì không bao giờ rung rồi anh em đi nhá bát đĩa quân vị hoàn toàn là xanh chín rồi bây tôi test thử luôn cho anh em vài ba tiếng bạc này anh em này anh em lưu ý nhá cứ khoảng cách từ hai mét rớt về đụng ở đâu được dung chỉ mình mình biết thôi người cạnh không thể biết được máy báo dung một cái rồi tất nhiên là thu thiếu một bảo vị đánh 500 triệu và lẻ mở này không mở rồi chuyện sai anh em nhá ba đen này anh em này tiếp này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 bạc đi rồi máy báo rung một rồi bởi vì nó thu thiếu một màu vị mở này không mở là có chuyện xài anh em nhá qua vài tiếng bạc tôi đúc vào người dung chỉ mình biết thôi bây tôi sẽ để ra bát dung để cho anh em nghe và cảm nhận anh em nhá tiếp này dung một rồi tất nhiên là lẻ rồi đánh 500 triệu và lẻ mở này ai đắt những tiếng lẻ chỉ có ra đây mở thôi mở này ba trắng này anh em biết cái độ chuẩn xác của cái máy nhận diện quân vị là như nào bê tôi để sau hai nó thiếu hai mặt vị nó sẽ dùng hai cái này anh em này dùng rất rõ ràng anh em nhá anh em nào có nhu cầu alo trực tiếp mình số điện thoại trên màn hình nhà mình có hai cơ sở bến xe mới đỉnh hoặc bến xe giá bát bây giờ cuối video rồi tôi sẽ đập bát và xé quân cho anh em 100 trăm là xanh chín anh em nhá anh em lưu nhá quân nặng được thăng long hay villa quân bài quân tú đều hết anh em chỉ cần biết chút anh em chơi con gì thôi anh em nhận diện trước ở nhà đi rồi anh em mang cái máy này thôi khoảng cách từ hai mét rưỡi anh em sẽ thu được hết màu cuộc anh em anh em này anh em nhìn nhá bát đĩa hỏa cảm ơn anh em xem clip